Tại Mexico, ông chùm ma túy khét tiếng Jose Antonio Ipezes cũng vừa bị bắt giữ. Trong chiến dịch này, Bộ Tư pháp Mexico cũng giải cứu một nữ doanh nhân bị ông chùm bắt cóc. Một kho vũ khí khổng lồ cũng được tìm thấy trong cuộc đột kích. Được biết đến rộng rãi với biệt danh En Maro, nghĩa là búa tạ. Iperez là thủ lĩnh của băng ma túy Santa Rona de Lima với địa bàn chính ở miền trung của Mexico.